Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 14 tháng 1 năm 2022. Như quý biết, sau một tuần đầu tăng giá nhẹ của thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta hy vọng là đầu xuôi đuôi xe lọt, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chứng kiến một quý 1 tiếp tục phục hồi, thăng hoa, đem lại phần nào đó hy vọng cho nhà đầu tư sau cái quý 3 và quý 4 khá là mất mát. Như chúng ta biết, tuần qua VN-Index của chúng ta có những phiên tăng giảm đan xen Ờ, tuần qua chúng ta chỉ giao dịch 4 phiên thì vn index mở cửa phiên đầu tuần tăng giá rất là mạnh à, sau đó thì trải qua 3 phiên đi ngang với biên độ hẹp tăng giảm đan xen có một điểm đáng chú ý đó là tại những phiên thị trường điều chỉnh giảm điểm thì khối lượng lại tăng lên rất là mạnh và tại hai phiên thị trường tăng điểm thì khối lượng lại sụt giảm điều này hàm nghĩa với việc là thị trường khá có, khó có khả năng là bứt phá đi xa. Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn sideways trong 2 tuần trước Tết âm lịch trước khi có một xu hướng mới. Xét trên yếu tố thông tin, tuần qua thị trường có đón nhận thông tin khá là mạnh từ thế giới, à, đặc biệt là từ thị trường chứng khoán Mỹ. Thì chúng ta biết là vào ngày mùng 3 tháng 1, mùng 4 tháng 1 thì chỉ số PMI sản xuất của Mỹ là tiếp tục đứng dưới 50 điểm. Nó cho thấy là cái khu vực sản xuất của Mỹ đang tiếp tục bị thu hẹp. À, tại cuộc họp biên bản của họp FOMC thì uh, biên bản này có đề ra nhấn mạnh là Fed sẽ tiếp tục thắt chặt lãi suất và Fed cũng lo ngại về việc là việc thị trường chứng khoán và các thị trường tài sản rủi ro tiếp tục tăng giá sẽ thúc đẩy nền ờ, kinh tế là tiếp tục nóng và khó cho việc kiềm chế lạm phát của Mỹ. Do đó, Fed đã phát đi thông điệp sẽ tiếp tục là thắt chặt chính sách tiền tệ và có cảnh báo các thị trường tài sản rủi ro trong đó có cổ phiếu và trái phiếu là không nên quá lạc quan về việc hy vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Điều này nó cũng cho thấy cái quyết tâm. Bây giờ Fed đã nói rồi, chúng ta chờ xem Fed làm sẽ như thế nào. Nếu mà Fed làm như nói thì các thị trường tài sản rủi ro hãy cẩn thận. Có khi là đang lạc quan quá mà đến lúc trả giá nó sẽ khá là đau đớn. Về cuối tuần thì Fed có công bố bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp. Nó cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang tiếp tục tăng trưởng, nó khá là nóng. À, việc toàn dụng việc làm, tỷ lệ thất nghiệp Mỹ chỉ ở mức 3,5%. Đây vẫn là tỷ lệ thất nghiệp tốt nhất trong vòng là 30 năm trở lại đây. Và điều này nó dấy lên cái lo ngại là Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay hơn nữa và có thể là lãi suất của Fed sẽ được nâng lên có thể cao hơn dự kiến, tức là hiện nay thì ờ, thị trường đang đánh giá là cái cuộc họp của Fed vào ngày 30 31 ờ, tháng 1 và mùng 1 tháng 2 chỉ tăng 0,25 và tháng 3 tăng 0,25. Nhưng cá nhân tôi dự đoán Fed sẽ tăng 1% trong ờ, hai cuộc họp tới, tức là mỗi cuộc họp sẽ tăng lãi suất 0,5% chứ sẽ không xuất hiện những nhịp tăng lãi suất 0,25 đâu. Với những tín hiệu ờ, thị trường lạc quan như thế này thì nó cho thấy là nó có cơ sở để Fed tiếp tục là mạnh tay tăng lãi suất. Bên cạnh đó thì những tín hiệu về lạm phát cũng nhấp nhé những tín hiệu khả quan khi chỉ số PMI dịch vụ là lần đầu tiên giảm xuống dưới 50 nếu chúng ta loại bỏ cái yếu tố là đợt giảm kỹ thuật từ đợt ờ, Mỹ lốc ao nền kinh tế tức là do đợt Covid-19 thì lần gần nhất chúng ta thấy PMI dịch vụ giảm xuống dưới 50 nó đã xuất hiện từ năm 2009 rồi. Đây chúng ta nhìn thấy này. Tại những đợt PMI dịch vụ giảm xuống dưới 50 thì nó đều gắn liền với cuộc suy thoái của Mỹ. Chúng ta nhìn trước đó là năm 2001 này, sau đó là 2008, 2009 này. Còn đợt 2020 nó là suy thoái kỹ thuật thôi. Do vậy đây là một tín hiệu nhấp nháy, tuy PMI bây giờ vẫn đứng ở mức là 49,6 tức là vừa bước qua cái ngưỡng thu hẹp sản xuất thôi. Nhưng chúng ta nên nhớ Mỹ là nền kinh tế dịch vụ. Khi PMI mà dịch vụ mà xuống dưới 50 thì nó nguy hiểm hơn PMI sản xuất dưới 50 rất là nhiều. Đó cũng là một trong những tín hiệu đáng chú ý. Chính vì cái PMI dịch vụ xuống dưới 50 nên giới đầu tư mới đặt cược của khả năng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Đó là lý do các thị trường tài sản rủi ro bùng cháy dữ dội trở lại vào phiên ngày thứ sáu trong đó có vàng các cặp uh, tiền tệ gắn với các tài sản phi USD chứng khoán uh, điều này nó chính là nó đang thể hiện cái tâm lý lạc quan thái quá của giới đầu tư theo quan điểm cá nhân tôi thì với việc thị trường lao động vẫn đang rất là chặt chẽ thì Fed hoàn toàn có thể nâng lãi suất lên cao cao hơn mức dự kiến có thể là Fed sẽ nâng lên một điểm phần trăm đưa mức lãi suất của Fed vào tháng 3 lên mức 5.25 đến 5.5 sau đó sẽ đứng ở đó một thời gian và không loại trừ khả năng là Fed sẽ giữ hết cả năm 2023 không hề có đợt cắt giảm dù nền kinh tế Mỹ bước vào suy thoái nhẹ. Tất nhiên đó là câu chuyện của từ giữa năm trở lại đi. Bây giờ chúng ta chỉ có câu chuyện đầu năm thôi. Đầu năm thì yếu tố quan trọng nhất chúng ta biết là Fed luôn có mục tiêu Uh, tùy từng thời điểm Fed sẽ đặt nặng cái yếu tố là kiềm chế lạm phát hay là thúc đẩy tăng trưởng. Mà hiện nay mục tiêu số 1 của Fed là kiềm chế lạm phát chứ không phải là thúc đẩy tăng trưởng. Do vậy, cái chỉ số lạm phát của Mỹ trong ờ, công bố trong tuần này sẽ rất là quan trọng. Nó cho thấy thể hiện cái hiệu quả chính sách tiền tệ của Fed sau gần một năm miệt mài tăng lãi suất đến đâu và Fed có tiếp tục cần thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh hơn nữa hay không chúng ta nên nhớ Fed có hai công cụ để thắt chặt chính sách tiền tệ. Công cụ thứ nhất là lãi suất và công cụ thứ hai chính là giảm cung tiền M2, đặc biệt là hút quy quay đầu QE, tức là QT đấy ạ. Mà chúng ta biết là Fed đã thực hiện chính sách quay đầu QE uh, ờ, QT từ tháng 6 năm 2022 với mức là từ tháng 6 đến tháng 9 là 47,5 tỷ một tháng và từ tháng 9 đến tháng 12 là 95 tỷ một tháng và từ tháng 1 này phép tút tiếp tục duy trì cái mức là QT là 90 tỷ một tháng. Nếu 95 95 tỷ một tháng, tôi xin lỗi và không loại trừ khả năng nếu thị trường lao động tiếp tục chặt chẽ và lạm phát không giảm như kỳ vọng thì phép có thể tăng cái lượng QT này lên từ mức 90 tỷ lên 120 tỷ thì lượng tiền trong lưu thông cung tiền M2 nó sẽ giảm nhanh chóng và chắc chúng ta những nhà đầu tư chứng khoán thì rất là nhớ cái việc cung tiền M2 giảm trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trên thị trường tiền tệ Việt Nam từ giữa năm 2022 và kết quả thì nó diễn ra cái đợt bán tháo thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu rất là thê thảm. Do vậy nếu mà Fed tăng QT lên thì chúng ta hãy chuẩn bị trước cái, cái cái kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. Tất nhiên cá nhân tôi cũng không mong muốn điều đó bởi vì nếu mà nó có kịch bản đó xảy ra thì thị trường Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tôi thì hy vọng Fed sẽ bình ổn thôi. Fed sẽ tiếp tục là nâng lãi suất và giữ lãi suất ở mức 5.25 đến 5% trong năm 2023 cũng như duy trì cái quy tê ổn định ở mức 95 tỷ đô thì đến cuối năm Fed cũng đã hút về 1.140 tỷ. Nó cũng giảm tiền lưu thông xuống rất là nhiều. Tức là lúc đó nó sẽ đưa bảng cân đối kế toán của Fed đâu đó giảm về tầm 7.600 ờ, tuy nó chưa trở về mức trước đại dịch nhưng nó cũng thấp hơn rất nhiều so với mức 9.001 uh, ờ, của đỉnh cao năm 2021. Đó là về yếu tố thông tin tuần trước. Còn về yếu tố tuần này thì tâm điểm cả thế giới chứ không phải là mình Việt Nam đâu. Đang nhìn về cái thông báo cáo lạm phát của Bộ Lao động Mỹ. Uh, trước khi có báo cáo lạm phát vào ngày thứ năm thì vào ngày thứ ba à, giới trader cũng chú ý đến cái phát biểu của ngài chủ tịch Fed ngài Powell này à, nhiều khả năng ngài Powell tiếp tục thể hiện cái lập trường cứng rắn diều hâu của mình và sẽ hỗ trợ đồng USD tăng giá cũng như kìm hãm đà tăng giá ở các tài sản rủi ro trong đó thị trường chứng khoán. À, tâm điểm tuần này sẽ rơi vào ngày thứ năm, nó chính là thông tin về lạm phát của Mỹ. Thì theo dự đoán các chuyên gia lạm phát của Mỹ sẽ ở mức là chỉ tăng 0%, tức là không tăng so với cùng kỳ tháng trước và lạm phát uh, theo năm của Mỹ sẽ giảm từ mức 7,1 xuống 6,5. Cá nhân tôi thì lại không đồng tình với quan điểm này. Cá nhân tôi đánh giá lạm phát của Mỹ sẽ tăng, sẽ tăng nhẹ tầm 0,1 hoặc 0,2, còn lạm phát năm của Mỹ cũng giảm, giảm từ mức 7,1 sẽ xuống tầm 6,7 thôi chứ không xuống 6,5 đâu. Vì chúng ta biết tháng 12 là tháng Ờ, tiêu dùng rất là mạnh của Mỹ. Mặc dù chỉ số PMI dịch vụ có hạ nhiệt nhưng chỉ số PMI chúng ta biết là thường đi trước thị trường chung tầm 3 đến 6 tháng. Do vậy chỉ số PMI giảm đồng nghĩa với việc cái uh, sức mua sức tiêu dùng của Mỹ sẽ giảm trong vòng mấy tháng tới chứ không có nghĩa là nó giảm ngay. Và chúng ta biết cuối năm thì cái cầu tiêu dùng của Mỹ tiêu dùng chi tiêu cuối năm, chi tiêu Noel do vậy tôi sẽ rất là ngạc nhiên nếu chỉ số PMI giảm sâu như dự kiến. Do vậy thì với những thông tin như uh, hiện tại thì nhiều khả năng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục điều chỉnh chứ sẽ không tiếp tục phục hồi nữa. Đó là xét trên yếu tố thông tin. Còn uh, hiện nay với nền kinh tế thế giới thì chúng ta biết rồi, cái việc tăng lãi suất của Fed có lẽ nó không phải là mũi lo hàng đầu bởi vì nhà cái lớn nhất thị trường đã tuyên bố là không muốn thị trường chứng khoán và giá cổ phiếu, giá trái phiếu đi lên thì điều này nó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta hãy cẩn thận cho việc kỳ vọng một xu hướng uptrend hay phục hồi trên thị trường chứng khoán trong năm nay. Có một luồng ý kiến nữa cũng đưa ra là có lẽ vai trò của Fed trong việc dẫn dắt thị trường và tăng lãi suất đến thời điểm này là năm 2023 là nó kết thúc rồi và giới đầu tư hay chú ý đến lợi nhuận doanh nghiệp và kỳ vọng uh, phát triển tương lai của doanh nghiệp mà chúng ta biết là với việc Fed tăng lãi suất bắt đầu từ tháng 3 năm 2022 thì như vậy với những khoản vay ngắn hạn uh, có chu kỳ vay dưới 12 tháng thì vẫn được hưởng lãi suất thấp trong năm 2022 nhưng đến 2023 thì với những khoản vay mới chắc chắn là lãi suất rất là cao. Chúng ta biết là Fed bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 3 đến tháng 6 lãi suất mới được đưa lên 1%. Thì như vậy thì những khoản vay uh, trước tháng 6 năm 2022 thì hầu hết đều sẽ chịu mức lãi suất khoảng 3 đến 3,5% thôi. Nhưng mọi thứ sẽ rất khác bởi vì đến bây giờ lãi suất của Fed đã đưa được, được đưa lên 4,5 và sẽ đưa lên 5% vào tháng 3. Như vậy thì những khoản vay mới từ đầu năm nay cho cả năm 2023 lãi suất sẽ ở mức là 7 đến 8%. Nó cao hơn rất nhiều, cao hơn gấp đôi, gần gấp 3 so với lãi suất của năm trước nên nó sẽ ảnh hưởng bào mòn rất lớn cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Do vậy, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ sẽ sụt giảm rất là mạnh trong năm 2023, sẽ không có tăng trưởng nữa đâu. Điều này thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mức định giá hiện tại của thị trường. Chúng ta biết có thể theo mức PE hiện tại thì thị trường đang không đắt, nhưng nếu với giúp suy giảm lợi nhuận thì PE trong vòng 1 năm tới thì nó lại thành đắt và thị trường chứng khoán thì luôn phản ánh trước khi mà các số liệu uh, nền kinh tế thực được công bố, tức là khi lợi nhuận doanh nghiệp được công bố Do vậy, cá nhân tôi đánh giá năm nay sẽ là một năm tiếp tục là năm giảm giá của thị trường chứ không phải là một năm tăng giá đâu. Đó là thị trường chứng khoán Mỹ thì thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng cũng như vậy. Đặc biệt là sự suy giảm lợi nhuận của khối ngân hàng trong năm nay thì khối ngân hàng bất động sản trong năm nay nó sẽ kéo cái ờ, lợi nhuận tăng trưởng của thị trường nó sẽ thấp hơn rất nhiều. Năm 2022 thì lợi nhuận thị trường của các doanh nghiệp chúng ta vẫn dự kiến tăng trưởng trên 20% nhưng có lẽ năm nay thì mức tăng trưởng 10 12% là phù hợp. Đó là dưới góc độ là phân tích thông tin. Còn ờ, đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì cũng có một điểm rất là đáng chú ý, đó là chỉ số PMI e của chúng ta lần đầu tiên giảm xuống là 50 à, ờ, dưới 50 là tháng thứ hai liên tiếp giảm xuống dưới 50. Điều này nó cho thấy là cái khu vực sản xuất của chúng ta đang bị thu hẹp trở lại. Cái này nó cũng rất phù hợp với thị trường chung đó là chúng ta biết các ờ, doanh nghiệp sản xuất cả của khối tư nhân lẫn khối FDI ờ, à, thì là có cắt giảm cái ờ, sản xuất và có cắt giảm công nhân sa thải công nhân khá là nhiều trong những tháng cuối năm nay và nhiều doanh nghiệp còn không có đơn hàng từ giờ cho đến hết quý 1 cơ. Nó cho thấy cái sự khó khăn của ngành sản xuất của chúng ta. Chúng ta chỉ gặp điều này tại năm 2012 nếu loại bỏ cái yếu tố uh, bất thường từ đợt dịch Covid năm 2020-2021 thì PMI của chúng ta xuống giữa ờ, mức 46, mức rất là thấp sát với khu vực đáy khi đợt năm 2012 nhưng chúng ta nên nhớ đây mới là điểm khởi đầu nhé. Thường mỗi khi chỉ số chúng ta biết năm 2012 PMI của chúng ta xuống dưới 50, sau đó mất một thời gian rất dài đến cuối 2014 mới bắt đầu bước lên tăng tốc và đứng trên 50 trong một chu kỳ rất là dài. Do vậy, có thể từ giờ cho đến 1-2 năm tới sẽ là một giai đoạn rất là khó khăn đối với nền kinh tế vĩ mô và với thị trường sản xuất thực. Nói chung là các điều kiện kinh tế của chúng ta thì ờ, không không không có nhiều ờ, không có nhiều dư địa. Trước mắt là trong vòng 6 tháng tới chúng ta không có nhiều dư địa. Kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ thay đổi kể cả về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với việc Fed sẽ tăng lãi suất 2 điểm hai lần mỗi lần 0,5 điểm phần trăm trong quý 1 thì nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ít nhất cũng sẽ tăng tương ứng. Tức là cá nhân tôi thì đánh giá là lãi suất cơ bản của Việt Nam sẽ tăng uh, mỗi lần 50 điểm phần trăm trong dự kiến là sau Fed khoảng 1 đến 2 tuần mỗi đợt. Tức là chúng ta sẽ tăng lãi suất vào khoảng giữa tháng 2 và cuối tháng 3. À, trở lại với dự đoán về thị trường chứng khoán Việt Nam của các công ty chứng khoán thì chúng ta biết năm trước thì các công ty chứng khoán là bị việt vị hết. Đa phần dự đoán là thị trường chứng khoán 1.800, 1.900, kết quả thị trường chứng khoán chúng ta đóng cửa 1.000. Năm nay các công ty chứng khoán có bớt lạc quan hơn. Tuy nhiên, theo tôi với mức dự đoán mà thị trường đóng cửa năm ở mức trên 1.200 nó vẫn là một mức cao. đó một mức cao là một mức nó hơi lạc quan. Bởi vì Chúng ta xét trên các yếu tố vĩ mô thì đây tôi đang chưa nói phân tích kỹ thuật, lát nữa chúng ta sẽ đi vào phân tích kỹ thuật. Xét trên yếu tố vĩ mô thì chúng ta biết năm nay là một năm khó khăn của nền kinh tế thực và chúng ta chưa biết được những biến cố mới đến cuối năm đâu. Bởi vì bây giờ chúng ta biết là từ năm 2022 đến giờ thì các biến cố nền kinh tế nó thay đổi rất là nhanh. Chúng ta biết đầu năm 2022 ờ, chúng ta khống chế tỷ giá rất là tốt nhưng nhằng một phát chỉ trong vòng từ tháng 8 thôi đến tháng 11 tỷ giá của chúng ta biến động mất có thời điểm mất giá đến 10%, nó rất là tráng váng. Ngân hàng nhà nước thì chỉ giữ lãi suất của chúng ta từ tháng 1 đến tháng 9 không tăng. Kệ Fed và các ngân hàng trung ương tăng đông tăng tây, nhưng trong vòng 2 tháng liên tiếp, tháng 9 và tháng 10 chúng ta ao ạt tăng hai đợt lãi suất, mỗi đợt 100 điểm phần trăm. Nó gây ra sự khá là hỗn loạn trên thị trường tài chính. Do vậy những biến cố hiện nay nó có yếu tố khá là bất định, không chắc chắn theo cá nhân tôi đánh giá trong năm nay thì tôi đồng thuận với các công ty chứng khoán là VN-Index sẽ có những thời điểm trong năm lên trên 1.200, thậm chí nếu cao có thể lên được 1.300. Nhưng cuối năm có lẽ VN-Index sẽ đóng cửa. Nếu giữ được mốc mở cửa năm nay là trên 1.000 điểm, đó đã là thành công. Xét về yếu tố thông tin là như vậy, còn xét trên yếu tố phân tích kỹ thuật thì như thế nào? Chúng ta sẽ điểm qua thị trường Mỹ trước khi đi về thị trường Việt Nam. Đối với thị trường chứng khoán Mỹ nhé, chúng ta nhìn thấy là chỉ số Dow Jones phiên thứ 6 đã phục hồi. Hiện nay thì nhiều khả năng chỉ số Dow Jones sẽ đi sideways một vài phiên trước khi chờ đợi tin. Trước mắt là tin lạm phát giữa tuần này, đặc biệt là vào cuối tháng về tin ờ, biên bản cuộc họp của Fed thì lúc đó sẽ có biến động mạnh hơn. Nhiều khả năng chỉ số Dow Jones sẽ sideways trong biên độ rộng là từ 32.600 đến 34.600. Nếu chúng ta nhét xét dài thì chỉ số chứng khoán Mỹ nhiều khả năng đang ở cái trạng thái là muốn tạo mô hình hai đỉnh và sau khi tạo mô hình hai đỉnh thì chắc các bạn biết rồi đây là một trong những mô hình đảo chiều kinh điển mà một khi đảo chiều thì nó sẽ không hề nhẹ nhàng nếu chúng ta xét theo khung thời gian dài 6 tháng thì chúng ta nhìn thấy thị trường chứng khoán Mỹ đã xuất hiện cặp nến đảo chiều khá là mạnh và cái xu hướng tiếp diễn của nó sẽ là xu hướng tiếp tục giảm giá thôi chứ nó không phải là xu hướng tăng giá đâu xét trên chart 12 tháng thì chúng ta cũng thấy là thị trường chứng khoán Mỹ có đóng cửa ra một cây nến. Nó tuy chưa hẳn là một cây người treo cổ nhưng mà nó là một tín hiệu đảo chiều khá là xấu trên chỉ số chứng khoán uh, Dow Jones. Uh, Dow Jones hiện nay thì đang mạnh mẽ hơn các chỉ số chứng khoán còn lại. Tuy nhiên nếu chúng ta xét đến chỉ số chung đại diện chung cho rộng hơn cho thị trường là S&P 500 thì chúng ta thấy là chỉ số chứng khoán Mỹ đang ở một trạng thái khá xấu đã xuất hiện nhấp nháy một tín hiệu cây nến đảo chiều theo năm đặc biệt là đồ thị chart 6 tháng nó cho thấy cái xu hướng cái cặp nến đảo chiều khá là áp đảo điều này nó hoàn toàn phù hợp với thị trường chứng khoán Mỹ ở vùng đỉnh và dự kiến năm tới sẽ tiếp tục là một năm giảm giá mỗi khi thị trường chứng khoán Mỹ bước vào một nhịp điều chỉnh mạnh thì ít nhất nó phải kéo dài quá hai quỹ thường là kéo dài từ 3 quý trở lên tức là một năm rưỡi chứ không có chuyện thị trường chứng khoán Mỹ mỗi khi bước vào điều chỉnh chỉ kéo dài 6 tháng đâu một nến giảm đâu chúng ta nhìn lại hai đợt điều chỉnh trước 2008 hay là 2001 2000 ờ, đến 2003 này đều kéo dài rất là nhiều đợt 2003 chúng ta còn có 6 quý liên tiếp giảm 2009 thì chúng ta có 4 quý liên tiếp giảm do vậy cái hiện nay thì chúng ta mới có một quý giảm mạnh chưa ăn thua một quý giảm mạnh và một quý tạo doji chưa ăn thua cá nhân tôi đánh giá năm nay khả năng tiếp tục là một năm giảm mà có khi còn là giảm giảm khá mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ đặc biệt đối với chỉ số công nghệ thì chúng ta có thể nhìn rõ hơn cái xu hướng giảm mạnh của thị trường đấy chỉ số Nasdaq sau khi tạo ra cặp đến đảo chiều trong chart đồ thị 6 tháng thì tiếp tục xu hướng giảm khá là mạnh mà chỉ số công nghệ này thì cũng tạo ra cặp nến đảo chiều rất là mạnh mẽ trên chart 5. Với một cây nến đảo chiều trong năm mạnh mẽ như thế này thì không có khả năng cho chỉ số này có thể phục hồi vào năm nay. Và năm nay chắc chắn là sẽ là tiếp tục là một năm suy giảm. Như vậy, xét theo yếu tố chu kỳ và dựa trên phân tích kỹ thuật trên đồ thị dài Ờ, thì của cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều cho thấy là nhiều khả năng năm nay tiếp tục là một năm giảm điểm và đặc biệt với chỉ số công nghệ thì năm nay tiếp tục sẽ là một năm giảm mạnh. Với việc chỉ số chứng khoán thế giới mà năm nay tiếp tục giảm mạnh thì chỉ số chứng khoán Việt Nam cũng sẽ rất khó có thể là một năm phục hồi. Do vậy, nếu năm nay chỉ số chứng khoán Việt Nam kết thúc năm bằng một cái nến đi ngang doji thì nó đã là một thành công. Đối với chỉ số chứng khoán Việt Nam thì hiện tại theo cá nhân tôi đánh giá nhé Thì VN Index của chúng ta đã kết thúc sóng giảm A từ 1500 từ 1500 xuống đến 1870 Đấy, sóng giảm A chúng ta đã đi đủ 3 sóng A, B, C bây giờ chúng ta sẽ bước vào sóng phục hồi B với mục tiêu của sóng phục hồi B thấp nhất là 1200 xa hơn có thể hướng đến 1300 Bây giờ chúng ta lại đang ở cái sóng 1 của sóng phục hồi B. Sóng 1 của sóng phục hồi B đã kết thúc rồi. Từ vùng 870 lên đến 1001. Bây giờ chúng ta đang bước vào cái nhịp điều chỉnh là sóng 2 của sóng phục hồi B trước khi bước vào sóng 3 của sóng tăng. Với những cái lý thuyết về phân tích kỹ thuật thì tôi dự kiến là VN-Index của chúng ta sẽ tích lũy thêm 2 đến 4 tuần nữa trước khi breakout bước bước vào sóng tăng với mục tiêu là chinh phục ngưỡng nghiền 2 xa hơn là 250 và 1300. Do vậy, về trên tầm nhìn 3 tháng thì cá nhân tôi đánh giá viên index sẽ bước vào nhịp tăng giá. Nhưng trong tầm nhìn 2 3 tuần tới thì nhiều khả năng viên index của chúng ta sẽ gặp rung lắc và điều chỉnh. Với việc thị trường à, sau giai đoạn mà đẩy mạnh nhà đầu tư lớn, đẩy mạnh gom hàng, khối lượng bùng nổ thì thị trường lại đang trở về những cái phiên giao dịch à, thiếu vắng cái dòng tiền nên nhiều khả năng thị trường sẽ đi sideways trong vòng 2-3 tuần tới. Nó cũng phù hợp với bối cảnh là trước và sau Tết âm của chúng ta thiếu vắng thông tin hỗ trợ. Đặc biệt là thị trường vẫn còn chờ đợi cái ờ, biên bản của họp của Fed đầu năm xem những cái chính sách của Fed có gì thay đổi so với biên bản tháng 12 không. Do vậy cá nhân tôi đánh giá là tuần này từ giờ cho đến trước Tết âm thị trường sẽ đi sideways trong biên độ là 1070 à, đến vùng 980 thôi. À, và quý vị nên canh mua khi thị trường điều chỉnh trở xuống vùng dưới chỉ, dưới 1.000, thậm chí là quanh 980. Trường hợp xấu thì thị trường có thể điều chỉnh về 950, 960 trước khi phục hồi lên. Toàn bộ vùng giá dưới 1.000 sẽ là điểm mua trong năm nay thôi. Điểm mua trong cái quý 1 này để đón sóng phục hồi lên 1.200. Đó là với chỉ số VN Index. Còn với các nhóm ngành cổ phiếu thì chúng ta phải căn cứ vào tùy cổ phiếu để chúng ta định ra những điểm mua bán phù hợp. Đối với nhóm cổ phiếu dẫn dắt và lớn nhất trên thị trường là nhóm ngân hàng. Cá nhân tôi đánh giá là chúng ta nên tập trung các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước hoặc nếu ngân hàng thương mại cổ phần thì chúng ta xét những ngân hàng thương mại cổ phần top đầu. À, đối với ngân hàng thương mại nhà nước thì Vietcombank theo tôi đang định giá cao và Vietcombank khá có độ, ít động lực tăng trưởng à, về giá trong thời gian tới Do vậy tôi không đánh giá cao với nền giá 86 này Vietcombank thì nếu quý vị có hàng nên chốt lời đứng ra ngoài. Đấy. Đối với ngân hàng công thương thì cá nhân tôi đánh giá mức giá 29 này không phải là mức giá tốt để đầu tư bởi vì kỳ vọng của ngân hàng công thương nếu vượt qua 29 thì nó cũng sẽ tiến đến vùng giá 32 thôi. Mà nếu mà mua 29 tiến 32 10% nó không phải là mức lợi nhuận kỳ vọng với rủi ro Trường hợp nếu ngân hàng công thương điều chỉnh về đâu đó tầm 25 thậm chí là 24 thì đây là một mức có thể kích hoạt lệnh mua để kỳ vọng hướng đến 32. Đối với BIDV thì cá nhân tôi đánh giá vùng giá 41 42 này là một vùng giá định giá cao rồi. BIDV trường hợp cao thì có thể hướng đến vùng giá 45 à, 42 mà đến 45 thì không nhiều dư địa tăng trưởng chưa đến 10% Do vậy, có quý vị có BIDV thời điểm này cũng nên bán chờ mua. Một là chờ giá thấp mua hoặc hai là chờ đổi sang một nhóm cổ phiếu khác tiềm năng hơn. Nếu trường hợp BIDV điều chỉnh thì tôi kỳ vọng cái mức điều chỉnh nó phải về đâu đó dưới 35, thậm chí là 33, 34 thì đây sẽ là một mức giá phù hợp với mức kỳ vọng trong sóng quý 1 lên đến 45. Đối với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần thì chúng ta chỉ nên xét một vài ngân hàng uh, hàng đầu thôi. MBB luôn được đánh giá là một trong những ngân hàng có chỉ số tài chính khá là tốt. À, mới mức giá hiện tại 18 thì tôi đánh giá nó cũng tương đối hấp dẫn nhưng nó chưa thực sự hấp dẫn mà nếu mà nó điều chỉnh xuống 17 thậm chí dưới 17 thì đây sẽ là một trong những vùng mua hấp dẫn với kỳ vọng à, MBB có thể phục hồi trở lại vùng giá quanh 24 trong sóng tới ít nhất là 23 với Techcombank Việc Techcombank đang đứng ở giá quanh 28 thì nó không phải là một giá quá tốt. Nhưng nó cũng không phải là giá cao đâu. Giá này thì cũng là một trong mức giá có thể chấp nhận được. Tuy nhiên tôi kỳ vọng là Techcombank sẽ điều chỉnh về 24 25. Đây sẽ là một vùng mua tốt với mức giá tiếp theo hướng đến trong quý 1 sẽ là vùng giá quanh 35. Với ngân hàng Việt Nam thịnh vượng thì tôi không nhìn thấy nhiều dấu hiệu ở ngân hàng này. Cái mức định giá hiện tại thì nó cũng không thể nói là đắt hay rẻ được. Bởi vì sau khi ngân hàng này đã pha loãng cổ phiếu đưa ngân lên thành ờ, ngân hàng thương mại cổ phần có lượng cổ phiếu lưu hành lớn nhất trên thị trường thì hiện nay có thể nói nó rất là loãng, nó cần thời gian rất là dài để hấp thụ. Tôi không kỳ vọng vào biến động nhiều trên ngân hàng thương mại cổ phần uh, ờ, VPBank. Đó là nhóm ngân hàng với nhóm cổ phiếu khi thị trường chứng khoán phục hồi thì tôi cũng khá kỳ vọng vào nhóm cổ phiếu chứng khoán. Đương nhiên rồi, anh cả ngành chứng khoán SI luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của giới đầu tư tổ chức. Cá nhân tôi đánh giá SSI à, vùng giá quanh 19 này thì nó nó cũng là một mục giá hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu quý vị có thể mua được SI quanh vùng 16 17, nếu nó điều chỉnh xảy ra thì đây sẽ là một trong những vùng giá khá là lý tưởng. Với kỳ vọng mục tiêu sóng sau sẽ hướng đến đỉnh vùng đỉnh cũ là 25 26, xa hơn là 29 30. Với cổ phiếu chứng khoán VN Direct thì ờ, vùng giá 14 này cũng là một mức định giá thấp. Tuy nhiên, nếu với sự điều chỉnh chung của thị trường thì tôi kỳ vọng VN Direct có thể điều chỉnh về đâu đó quanh 13. Thì đây sẽ là một điểm liên tàu tốt, đặc biệt nếu nó xuống 12 thì là khá là tốt. Với mức kỳ vọng nhịp sóng sau của VN Direct hoàn toàn có thể hướng đến vùng giá 19 23. Đối với chứng khoán Hồ Chí Minh HCM vùng giá 22 này thì không phải là điểm mua lý tưởng. Tuy nhiên, nếu có một nhịp điều chỉnh xảy ra HCM xuống được dưới 20, đặc biệt là xuống được tầm giá quanh 18, 19 thì đây là một điểm mua rất là tốt. Về nhịp sau, HCM hoàn toàn có thể chinh phục cái vùng giá 24 đã thiết lập uh, vào cuối tháng 12 và nó có thể hướng đến vùng giá 27 30. Đối với VCI, uh, ờ, vùng giá 26 hiện nay sẽ gặp áp lực uh, bán. Đương nhiên rồi, VCI hoàn toàn có thể bị bị bán trở về vùng giá 22, thậm chí là phá thủng 22 hướng về 20 nhưng mà tôi rất kỳ vọng vào VCI sẽ là một trong những cổ phiếu hàng đầu dẫn dắt thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó VCI chúng ta đang nhìn thấy là VCI có mô hình vai đầu vai khá là toàn diện. Do vậy nếu mà vượt bứt phá cái mô hình vai đầu vai này VCI hoàn toàn có thể hướng trở lại vùng giá 36 37. Do vậy, việc canh mua cổ phiếu VCI nếu có điều chỉnh xảy ra ở vùng giá dưới 22 sẽ là một trong những điểm mua rất là tốt đối với quý đầu tư. Đó là những cổ phiếu chứng khoán hàng đầu. Còn đối với nhóm cổ phiếu ờ, tiếp theo chúng ta xem xét đến là nhóm cổ phiếu thép có tính chu kỳ. Hòa Phát Hòa Phát cũng đang hình thành mô hình vai đầu vai khá là đẹp. Tuy nhiên cái vai ờ, bên phải này đang kéo hơi dài về thời gian. Nó có thể tạm chấp nhận được tuy nó không được cân xứng lắm. À, cá nhân tôi thì kỳ vọng là Hòa Phát điểm mua đẹp chính là quanh 17. Thực ra điểm mua quanh 19 cũng là chấp nhận được nhưng nó chưa phải là điểm mua quá đẹp. Ngắn hạn nhất thì Hòa Phát sẽ hướng đến vùng giá 25. Xa hơn thì tôi nghĩ Hòa Phát hoàn toàn có thể chinh phục hướng đến vùng giá 30, 32. Đấy, khi mà những gì xấu nhất đã qua đi. Do vậy, cái việc Hòa Phát điều chỉnh về vùng giá 17 thậm chí 16 sẽ là cơ hội vàng để quý vị lên tàu thôi. Đối với cổ phiếu Hoa Sen à, anh cả ngành tôn thì hoa sen tương tự hoa phát thôi đang hình thành cái mẫu hình vai đầu vai khá là đẹp với cái mẫu hình này thì cái vai phải của hoa sen sẽ tạo quanh 10 thậm chí có thể thọt sâu hơn một chút để rũ bỏ nhưng mà mục tiêu của hoa sen hoàn toàn có thể hướng trở lại vùng giá 19 20 trong chu kỳ tăng quý 1 sắp tới nên việc mua quanh 10 sẽ là một mức lợi nhuận rất là mơ ước Đối với thép nam kim thì ờ, mẫu hình của nó xấu hơn Hòa Phát và Hoa Sen với việc tạo những cái đáy thấp dần đi và dốc dần xuống thì thép nam kim hoàn toàn có thể điều chỉnh trở lại ờ, vùng giá quanh mệnh giá quanh 10 trước khi tăng giá trở lại. Mục tiêu tăng giá trở lại sẽ hướng đến vùng giá 18 xa hơn là vượt lên 22. Thép nam kim thì luôn ở trạng thái là có xu hướng đầu cơ mạnh, mỗi khi tăng ờ, thì luôn tăng rất mạnh mỗi khi giảm giảm khá là mạnh. Xét trong ba cổ phiếu ngành thép thì Hòa Phát là một trong những công ty với kỳ vọng phục hồi khá là tốt và có độ chắc chắn khá là cao. Còn Hoa Sen với Nam Kim thì biên độ rộng. Mỗi khi nó điều chỉnh thì điều chỉnh rất mạnh nhưng mỗi khi phục hồi thì rất là cao. Đây là những cổ phiếu có hệ số beta cao, nó ưa thích khá là phù hợp với những người uh, có tinh thần thép và ưa thích cái uh, tư duy đầu tư là có một chút gì đó pha một chút mạo hiểm. Đối với nhóm cổ phiếu bất động sản thì cá nhân tôi không đánh giá cao nhóm cổ phiếu bất động sản. À, cái giai đoạn mà phục hồi trước đó của cổ phiếu bất động sản thì nó đã phục hồi khá là mạnh à, trong cái nhịp cuối tháng 11 ờ, đầu tháng 12. Hiện nay thì có lẽ cổ phiếu bất động sản sẽ phục hồi chọn lọc trên một số cổ phiếu định giá tốt và đang định giá thấp và có cầu dòng tiền tốt. À, đối với bất động sản thì tôi nghĩ là cổ phiếu Vinhome sẽ là một trong những cổ phiếu khá là tốt. Hiện nay thì Vinhome đang tạo mô hình hai đáy với đáy sau cao hơn đáy trước. À, cái việc à, quý vị có thể tranh thủ những nhịp mà Vinhome điều chỉnh về dưới 45 thậm chí là 43 mua vào thì khá là tốt với kỳ vọng ít nhất là trở lại đường viền cổ 58 vượt qua 58 Vinhome hoàn toàn có thể tiến đến vùng giá 70 nếu thật sự vượt qua đường viền cổ 58 mà từ giá 45 mà lên 70 thì nó cũng là một điều đầu tư rất là thành công. Đối với cổ phiếu Nam Long, một trong những cổ phiếu uh, xây nhà bình dân được đánh giá khá là tốt. Hiện nay thì Nam Long ở vùng giá 29 tôi nghĩ là định giá không thấp. Tuy nhiên, nếu Nam Long điều chỉnh và hướng đến vùng giá 22 23 thì đây là một trong những khu vực mua tốt của Nam Long. Hoàn toàn sau đó vào sóng sau Nam Long có thể tiếp tục phục hồi hướng đến vùng giá 37 38. Đấy là bình thường. đối với cổ phiếu Kinh Bắc. Tốn khá là nhiều giấy mực. Nhịp sóng vừa qua Kinh Bắc phục hồi rất là tốt đúng không ạ? Từ vùng giá 13 à, lên được đến 26 à, năm. Tuy nhiên với mức giá 26 năm thì tôi nghĩ là nó là mức giá phù hợp lý của Kinh Bắc rồi. Nó không còn nhiều dư địa tăng giá. Tuy nhiên nếu Kinh Bắc điều chỉnh xuống trở lại vùng giá 20 thậm chí dưới 20 18 thì đây là một trong những điểm mua rất là tốt với kỳ vọng Kinh Bắc lại quay trở lại vùng giá 27 xa hơn là 30. À, ờ, với cổ phiếu ờ, bất động sản khu công nghiệp thì Kinh Bắc rồi. VGC, Viracera. Đối với cổ phiếu Viracera thì ờ, cái sóng vừa qua Viracera phục hồi rất là tốt từ vùng giá 24 vút lên vùng giá 44 Hiện nay thì đang ở giá 37, tôi nghĩ là nó không phải là một giá tốt lắm. Tuy nhiên nếu Viracera về đâu đó quanh 30 31 thì đây là một trong những vùng giá cũng khá là tốt với mức kỳ vọng tăng trở lại 45, thậm chí cao có thể lên trở lại 50. Đối với nhóm cổ phiếu bất động sản có thiên hướng đầu cơ như là DXG, đất xanh thì uh, cá nhân tôi đánh giá nếu mà đất xanh lại về mệnh giá một lần nữa thì nó cũng hoàn toàn có thể kích hoạt dòng tiền à, đầu cơ vào cuộc và hoàn toàn vùng giá quanh 10 là một điểm mà ờ, quanh 10 cộng trừ sẽ là một điểm quý vị có thể xem xét à, mục tiêu sóng phục hồi sau thì đất xanh vẫn hướng đến 15 xa hơn là 18 rồi cổ phiếu CEO cá nhân tôi thì đánh giá CEO vùng giá 20 thì cũng không đắt mà cũng không phải rẻ Đấy. Nếu CO điều chỉnh trở lại vùng giá đâu đó quanh 14 thì đây sẽ là một trong những điểm mua khá là tốt với kỳ vọng tăng trở lại vùng giá 25. Xa hơn thì có thể hướng đến 30. CO thì chúng ta biết rồi, siêu cổ phiếu đầu cơ đúng không? À, đối với cổ phiếu DG. Tất nhiên là ngoài yếu tố đầu cơ thì nó có cả yếu tố cơ bản nữa. Chứ nó cũng không phải là công ty thuần ở trạng thái à, đầu cơ không làm ăn gì đối với DG tốn rất là nhiều giấy bút à, giấy mực của giới đầu tư rồi đúng không cũng như các chuyên gia tôi nghĩ là sau nhịp phục hồi từ 9 lên 20 à, DIG cần tích lũy có lẽ một vùng tích lũy phù hợp sẽ là vùng 12 13 hoặc nếu trường hợp xấu nó có thể về 10 tạo mô hình hai đáy thì mỗi khi DG về 10 tôi nghĩ đây là một à, cơ hội rất là lớn cho quý vị lên tàu thôi với mục tiêu ít nhất trở lại 20 Sang có thể hướng đến 25, 26. Đối với ờ, nhóm cổ phiếu đầu tư công, nhóm cổ phiếu xây dựng thì ờ, CTD, Cotecom Tôi nghĩ là với những lùm xùm Cotecom và sau thời gian làm ăn bết bát thì có lẽ Cotecom tiếp tục chu kỳ dò đáy thôi. Nếu quý vị có muốn mua thì trừ trường hợp Cotecom lại hướng về giá 25 thì kỳ vọng nó tạo mô hình hai đáy thì chúng ta có thể mua ở 25 để kỳ vọng lên trở lại 40 xa hơn là 45 đối với cổ phiếu chứng khoán Hòa Bình cũng đang rất là lùm xùm Đấy. do vậy đối với những cổ phiếu mà đang có bất định về giới thượng tầng thì tôi nghĩ là quý vị nên tránh thay vì cổ phiếu này chúng ta có thể sang những cổ phiếu đầu ngành khác xây dựng hạ tầng ví dụ như cổ phiếu đèo cả HHV đây là nhóm cổ phiếu đầu tư công. Thì HHV đang giá 10 chúng ta kỳ vọng nó sẽ điều chỉnh đâu đó quanh tầm 8 thì là một điểm mua khá là tốt. Đấy. Với mức phục hồi kỳ vọng lần sau ít nhất trở lại 11, xa hơn có thể hướng đến 13. Đối với cổ phiếu VCG Vinaconex thì vùng giá 18 thì không phải tốt nhưng nếu VCG điều chỉnh về 15 thì đây là một vùng giá rất là tốt để quý vị mua. Ngắn nhất thì có thể kỳ vọng lên 19. Tôi nghĩ nhịp sau nó sẽ vượt 19. Ít nhất nó sẽ hướng đến 23. Xa hơn có thể lên đến 26. Đối với cổ phiếu Licoji cũng là một trong những công ty xây dựng khá là nổi trong nhóm xây dựng đầu tư công. Thì tôi nghĩ là nếu Licoji điều chỉnh về quanh 6.5 thì đây sẽ là một trong những khu vực mua khá là tốt. Đấy với kỳ vọng lần sau sẽ về mệnh giá xa hơn là vượt lên 12. Đối với nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng thì KSB cũng là một trong những cổ phiếu khá là kỳ vọng. À, với mức 20 thì không phải là rẻ cũng chẳng phải là đắt, nhưng nếu KSB điều chỉnh trở lại vùng giá quanh 16 17 thì đây là một khu vực mua tốt. Nhịp tới kỳ vọng KSB sẽ tiếp tục tăng giá hướng đến vùng giá 25 xa hơn là 29. Đối với cổ phiếu ờ, dầu khí. À, dầu khí thì ờ, gas theo tôi đánh giá ở cổ phiếu gas đang được định giá cao. Ở mặt bằng giá cao, gas thì rất là tốt nhưng mà được định giá cao thì nó rất khó duy tăng trưởng. Nhiều khả năng gas sẽ tiếp tục chen bất chấp thị trường, tiếp tục điều chỉnh, gas sẽ hướng về vùng giá 95. Đối với cổ phiếu BSR Lọc hóa dầu Bình Sơn thì cổ phiếu BSR nhiều khả năng sẽ cần một giai đoạn tích lũy đi ngang ở vùng giá 13, 13 16 này trước khi có thể bứt phá mạnh. Cá nhân tôi đánh giá mỗi nhịp điều chỉnh về dưới 13 đây là cơ hội lên tàu cho quý vị. Thậm chí nếu nó xuống 12 thì càng tốt. Đối với cổ phiếu PVS, Tổng công ty dịch vụ khoan dầu khí, PVS đang tích lũy biên độ khá là hẹp, được hỗ trợ dưới bởi vùng 10 20, à, kháng cự trên bởi vùng 24. Cá nhân tôi đánh giá nhịp sau PVS sẽ vượt 24 thôi, sẽ chính thức bước vào nhịp tăng giá. Do vậy, việc mua tích lũy mỗi khi PVS điều chỉnh về quanh 20, đấy là một cơ hội mạnh để quý vị mua tích lũy. Nhịp sau PVS sẽ vượt 22, 24, cá nhân tôi đánh giá nó sẽ hướng đến vùng giá 28. Xa hơn có thể hướng đến 30. Đối với cổ phiếu PVD, PVD thì với việc giá dầu đang điều chỉnh thì cũng sẽ gặp một chút khó khăn Tuy nhiên, cá nhân tôi đánh giá giá dầu sẽ sớm quay trở lại khi nền kinh tế Trung Quốc mở cửa toàn diện. Việc giá dầu sẽ đứng ở mức cao 8 90 100 sẽ là hỗ trợ khá lớn cho PVD. Tuy nhiên nếu PVD điều chỉnh thì vùng giá điều chỉnh cũng sẽ hướng đến khá là nhiều, hoàn toàn có thể trở về quanh 15. Đấy, khu vực 15 thậm chí là 14 sẽ là khu vực mua tốt của PVD. Nhịp sóng sau tôi cũng kỳ vọng PVD sẽ vượt 20 hướng về vùng giá 22 xa hơn là 24. Đối với nhóm cổ phiếu phân thì giá phân bón hiện nay đang là xuống khá là thấp. Chúng ta biết thấp nhất trong vòng 19 tuần thì cổ phiếu phân sẽ chịu tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên à, cá nhân tôi đánh giá là cái chu kỳ à, tăng của hàng hóa chưa kết thúc và các cổ phiếu phân bón thì cũng đang được định giá ở vùng giá nó khá là hấp dẫn. Do vậy, đối với nhóm cổ phiếu phân thì cổ phiếu Đạm Cà Mau đang có một cái chen hỗ trợ khá là mạnh ở vùng giá 23. Nếu cổ phiếu Đạm Cà Mau mà điều chỉnh xuống quanh 23 thậm chí 22, đây là những cơ hội vàng để lên tàu. Tôi kỳ vọng ít nhất Đạm Cà Mau sẽ phục hồi trở lại 30, xa hơn sẽ là 33, 37. Đối với Đạm Phú Mỹ cũng tương tự như Đạm Cà Mau thôi. Đạm Phú Mỹ cũng sẽ chịu áp lực điều chỉnh nhưng hỗ trợ đạm phú Mỹ thì cao hơn. Đạm phú Mỹ có hỗ trợ rất mạnh quanh 35. Nếu đạm phú Mỹ điều chỉnh về quanh 35 thì cũng là cơ hội tốt để quý vị lên tàu. Đó. Với mức kỳ vọng là phục hồi trở lại 45 xa hơn là 50. Xa nhất có thể tiến đến 55. Đó là những nhóm ngành chính. Còn với có một vài cổ phiếu của các nhóm ngành lẻ khác, ví dụ như là những cổ phiếu tốt như kiểu VHC, Vĩnh Hoàn thì cá nhân tôi đánh giá là Vĩnh Hoàn thì ờ, chưa điều chỉnh xong. À, nếu trong quá trình điều chỉnh thì Vĩnh Hoàn hoàn toàn có thể tiến về cái hỗ trợ mạnh quanh 58 này. Thực ra nếu Vĩnh Hoàng điều chỉnh về quanh 58 thì quý vị cũng có thể mua vào với kỳ vọng sẽ tăng trở giá tăng trở lại 73, thậm chí là có thể tăng trở lại vượt 80. Khi nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại thì nó sẽ được uh, hưởng lợi từ xuất khẩu Tuy nhiên tôi nghĩ là Vĩnh Hoàn cũng đang được định giá nó không hề rẻ. Đắt thì không phải đắt ở giá này. Nhưng mà nó không hề rẻ. Cá nhân tôi kỳ vọng Vĩnh Hoàn sẽ xuống những vùng giá thấp hơn để lên tàu. Thậm chí hoàn toàn có thể rơi về những vùng giá như kiểu 50 thì nó là một trong những điểm mua khá là lý tưởng. Không biết nó về được không thôi. Hoặc là như cổ phiếu à, Thiên Long. Một trong những cổ phiếu rất tốt. Tập đoàn uh, sản xuất uh, thiết bị uh, văn phòng phẩm học sinh rất là tốt đúng không ạ? À, hiện chúng ta biết sau nhịp rơi về 33 phục hồi rất nhanh trở lại 53 này. Đấy, đối với tập đoàn Thiên Long này thì nó có hỗ trợ rất mạnh. Ở ờ, quanh cái vùng giá 33 35, thậm chí nếu phá qua về 30 nó cũng là hỗ trợ rất mạnh. Nói chung vùng giá dưới 35 là một khu vực tốt để mua với kỳ vọng biên trở lại vùng giá 50. Hoặc là DGC hóa chất Đức Giang này cũng là một trong cổ phiếu tốt Đấy, đang đau chen vẫn đau chen thôi nó chưa chưa hề xác lập vùng đáy đâu hỗ trợ của nó thì có lẽ nó sẽ tiến rất nó sẽ gặp hỗ trợ mạnh nếu tiến được về vùng giá 37 37 thậm chí xuống 35 đây sẽ là một trong những mà vùng giá rất tốt để mua còn với vùng giá 58 hiện tại với giá phốt pho đang xuống thì có lẽ Đức Giang sẽ sẽ gặp áp lực điều chỉnh Tuy nhiên tôi nghĩ là nếu mà à, Đức Giang mà điều chỉnh xuống có lẽ nó sẽ chưa về được luôn vùng giá 3x đâu. Nếu nó về thủng qua đáy này về được đến vùng giá tầm 40 thì đây cũng là một trong những giá rất là tốt để mua vào tích lũy. Bởi vì nếu nó về đến 40 thì đâu đó cái mức giảm của nó nó cũng 70%. Ờ, đây là một trong những mức giảm rất là phù hợp Ờ, kết thúc điều chỉnh có khả năng xảy ra kết thúc điều chỉnh đối với những cổ phiếu tốt ờ, định giá khá là hợp lý Đức Giang thì tôi đánh giá vùng giá 58 này không phải là định giá cao đâu nhé nó là định giá hợp lý thôi mà hợp lý thì nó không tốt cho kỳ vọng ờ, chúng ta mua đặc biệt trong môi trường mà thị trường đang định giá thấp như hiện tại còn đối với một vài cổ phiếu chúng ta phải tránh ví dụ như cổ phiếu ngành hàng không thì nó vẫn Vietjet cá nhân tôi đánh giá nó vẫn đang được định giá cao, khá là cao so với mặt bằng chung và so với tình hình tài chính hiện tại. Mặc dù rất nhiều nhà đầu tư kỳ vọng là à, là là à, nền kinh tế mở cửa trở lại, các chuyến bay thì ngành hàng không được lợi, nhưng vấn đề là cổ phiếu nào được lợi và được lợi bao nhiêu. Với lại nó phụ thuộc cái mức định giá của cổ phiếu. Tôi nghĩ là Vietjet ở vùng giá hiện tại thì nó cũng không tốt cho quá trình đầu tư. MWG thì tiếp tục suy giảm. Tiếp tục suy giảm nhé. MWG chưa kết thúc downtrend. Nhịp phục hồi vừa rồi 36 nó là một nhịp phục hồi nó tương đối mạnh. Tuy nhiên nếu xét theo cái mức giảm của MWG về 36 thì mới giảm 55%, khá là thấp so với mặt bằng chung. Tôi kỳ vọng MWG có thể giảm về những mức thấp hơn. Ít nhất là cái vùng giá 30 ứng với mức giảm trên 60% này. Đây là một vùng hỗ trợ mạnh này. 30, 32 này. Nếu quý vị muốn mua MGVKG cũng phải chờ nó về tầm 30, 32. Thậm chí sâu nhất nó hoàn toàn có thể về 24, 25. Nếu về 24, 25 thì đây là một trong những điểm mua vàng quý vị có thể lên tàu. Đối với FPT, một trong những cổ phiếu công nghệ rất là tốt, ờ, không chịu cuộc ờ, ảnh hưởng của khủng hoảng cũng như nhịp giảm giá mạnh của thị trường. Tuy nhiên, với mức dự định giá hiện tại thì tôi nghĩ FPT không phải là rẻ. Bên cạnh đó FPT lại đang có xu hướng tạo mô hình vai đầu vai kinh điển. Một khi FPT quay trở lại phá qua 70 thì nó sẽ bước vào một cái quá trình downtrend rất là mạnh mẽ. Do vậy, chúng ta né cổ phiếu này ra. Đó là những cái phân tích về một à còn một số một cổ phiếu trụ cột khác, ví dụ như VIX VIX thì có lẽ tiếp tục chen thôi, chúng ta chưa nhìn thấy. VIX đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đáy. Đấy, nếu mà quý vị mua thì cũng có thể mua khi VIX tạo mô hình hai đáy này, vùng giá 52 quanh 52 này với kỳ vọng tăng trở lại 70. Nhịp trước thì chúng ta mua khá là tốt ở 52 53 quay trở lại 70 rồi. Nhịp này kỳ vọng VIX có thể tạo mô hình hai đáy quay trở lại 70. Đây cũng là một trong những deal đầu tư ừ, khá là đáng chú ý. Đối với cổ phiếu Mansan tập đoàn Mansan. Đối với tập đoàn Mansan thì có lẽ à, tôi nghĩ là Mansan vẫn đang định giá cao và đang trong quá trình downtrend. Chúng ta chưa có điểm mua với Mansan đâu. Ít nhất nó lại phải điều chỉnh trở về thùng 70. Nó mới là một trong những điểm có thể xem xét. Cá nhân tôi đánh giá cái điểm 70 lần trước đã hỗ trợ tốt. Lần này thì ít nhất nó cũng phải 69-70 mới hỗ trợ tốt. Nếu thùng qua đây thì có lẽ nó phải về đến tầm 60 nó mới thật sự là hỗ trợ mạnh. Đó là toàn bộ cái phân tích nhận định tuần thứ hai của thị trường chứng khoán Việt Nam. Quan điểm tôi thì thị trường đang đi sideways trong biên độ rộng. Cái vùng giá 1070, 1080 là cận trên và hỗ trợ cận rưỡi là 980, 990. Quý vị có thể cân nhắc xem xét giao đợt dịch trong cái biên độ sideways của thị trường. Và cũng đối với tùy cổ phiếu nhé, quý vị lưu ý nhé. Trong giai đoạn thị trường sideways thì đa phần các cổ phiếu là sẽ cũng đi trong biên độ sideways thôi quý vị nên canh mua những lúc thị trường điều chỉnh mạnh Đấy, giới đầu tư uh, là khi nó có một cái tin bất lợi gì đó giới đầu tư lo sợ bán thì được giá thấp và nên bán khi thị trường hưng phấn à, ít nhất là từ giờ cho đến uh, sau Tết âm một tuần thị trường vẫn đi trong biên độ đó còn sau đó thị trường mới có xu hướng là đi lên à, cá nhân tôi đánh giá là vùng giá dưới 1.000 sẽ là một điểm mua tốt trong quý 1 năm nay do vậy quý vị ưu tiên xu hướng là mua tích lũy mỗi khi thị trường điều chỉnh xuống dưới 1.000 để đón sóng phục hồi quý 1. Còn tôi thì lại à, không thiên về hướng là cuối năm thị trường phục hồi đâu. Tôi nghĩ là quý 1 và đầu nửa đầu quý 2 đấy là thời kỳ mà thị trường nó đang khá là ổn định, không có những tin bất lợi bất ngờ. Chứ tôi không hy vọng là thị trường sẽ tốt đẹp trở lại vào quý 3 và quý 4 bởi vì bây giờ thị trường đang có tính bất định khá là cao nên chúng ta chỉ có thể dự đoán 6 tháng 1 Muốn biết quý 3, quý 4 thế nào, ít nhất chúng ta phải chờ tháng 4, tháng 5 mọi thứ nó mới rõ nhá. Đó là toàn bộ cái quan điểm cá nhân. Đây là tôi xin nhắc lại, đây là quan điểm cá nhân của tôi và tôi không khuyến nghị đầu tư hay mua bán gì cả. Quan điểm cá nhân tôi phân tích và đưa ra quan điểm nhận định của mình cho quý đầu tư và đây là một, một hai video thứ hai đầu năm thì tôi có phân tích khá là rõ xu hướng thị trường trong trung hạn còn những tuần tới thì có lẽ tôi sẽ chỉ điểm qua VN-Index là chính thôi và có lẽ những sẽ không có những video nhận định chi tiết như hai video đầu năm đâu. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.